Hey guys, chắc hẳn tới level này thì chúng ta đã đi được 1 phần 3 chặng đường rồi Chúng ta đã biết những nguyên tắc cơ bản như là đứng chân trước chân sau này, bảo vệ điểm yếu này, mở mắt khi chiến đấu này và đặc biệt là dùng lực ở hông khi trung chiêu, vân vân ở mây mây. Tôi nghĩ với 35% công lực các bạn đã có thể phần nào tự bảo vệ bản thân rồi. Các bạn cứ luyện tập những cú đấm này khoảng 1 tỷ lần, thế nào cũng thành cao thủ. Nhưng tôi muốn các bạn hoàn thiện nhất, nên hôm nay tôi xin giới thiệu Level 6 các đòn tay lưng cao. Mà thế nào cũng có ông bảo Ui rồi, ông suốt ngày kêu ngắm chuẩn mục tiêu rồi mới ra đòn làm gì. Như thế khác gì cho đối phương biết rằng ông định tấn công vào đấy. Thì đó là le vào đầu, mọi người chưa quen nên tôi khuyên ngắm chuẩn mục tiêu rồi mới ra đòn các ông ạ. Chứ thực tế ai chả biết là phải lườm dao gắp thịt. Nhưng trong thực chiến, điều quan trọng không phải là bạn giao đòn một cách chuẩn như thế hay không, mà là tốc độ, phản xạ bình tĩnh xử lý tình huống và set up các chiến thuật, khiến đối phương bất ngờ để tạo hiệu quả cao nhất. Và đương nhiên, các đòn tay lưng cao sau đây cũng vậy, chúng đa số là các biến thể được tạo ra từ các nguyên tắc nêu trên. Đầu tiên, tôi sẽ nói về các đòn trỏ. Thì thực hiện các đòn trỏ cũng dễ thôi, các bạn chỉ cần nắm vững nguyên tắc lấy lực ở bài trước là được. Và thay vì đưa tay thì các bạn đưa trỏ lên là được, dễ ợt đúng không? Nhược điểm của các đòn chỏ là bạn chỉ có thể tấn công được ở tầm gần. Sau đây là động tác hướng dẫn của anh duy nhất. Các bạn hãy tham khảo. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về đòn giờ ve hay tên tiếng Anh được gọi là spinning backfist. Với lực quán tính mạnh mẽ, nếu hút là đòn đấm mạnh mẽ nhất trong boxing nói riêng, thì spinning backfist là đòn đấm mạnh mẽ nhất trong võ thuật nói chung. Đây là cách thực hiện nó, vì đòn này rất khó trúng nên bạn hãy set up một combo để cài một cú spinning backfist chính xác. Thường giờ ve sẽ được ngụy trang bởi một cú pick hook hoặc một đòn đá. Bước 1. Hãy đưa một chân của bạn lên để thấy đà, Bước 2. Xoay người Bạn hãy quay đầu lại ngắm chuẩn mục tiêu trước rồi mới tung ra cú đấm Và chân còn lại của bạn sẽ di chuyển theo quỹ đạo của cú đấm để giữ thăng bằng Bước 3 là bùng nổ một cú đấm chí mạng vào mặt đối phương. Với cú đấm này, bạn có thể tiếp xúc mục tiêu ở trên mu bàn tay hoặc dưới đáy của bàn tay đều được và hãy nhớ ngắm chuẩn mục tiêu trước khi xoay người. Các bạn thực hiện tương tự với đòn giờ ve phiên bản trỏ. Ưu điểm là đòn này rất mạnh và bất ngờ, nhưng lại có nhược điểm chí mạng là nếu giờ ve thất bại, bạn sẽ lộ điểm yếu quan trọng mà đa số các giải đấu đều hạn chế tấn công, đó là phần gáy các bạn hãy setup kỹ trước khi sử dụng đồ này. Kế tiếp là đòn Superman Punch. Đòn này xuất thân từ bộ môn Muay Thái và có thể nói nó là biến thể của Cross Punch vì đòn này vận dụng tối đa lực đẩy ở hông nên bạn có thể tung ra rất nhiều sức mạnh ở đòn đấm này. Sau đây là cách thực hiện Superman Punch. Chiêu này dễ vãi lở, bạn chỉ cần rút một chân lên để ngụy trang một đòn đá, sau đó đẩy chân về đồng thời tung cú đấm của bạn ra. Super pan được dùng rất nhiều trong nồi bát giác vì tính cục xúc của nó. Nhược điểm là tốc độ ra đòn rất chậm và gót chúng. Nên nếu tung trượt dở V hay Super pan thì bạn hãy tự ăn ủ bản thân rằng không phải do bạn giỏ hay đối phương hay. Là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ. À. Tao không quan tâm mày đang khen gì tao thấy over. Overhand, một cú đấm cực kỳ nguy hiểm nhưng lại rất an toàn vì đầu của bạn được nghiêng sang một bên, đòn này chủ yếu dùng khi phản công, nhưng bạn cũng có thể linh hoạt để tạo bất ngờ. Cách làm là bạn hãy lưng vai và trỏ của mình cao lên một chút, rồi tung cú đấm hướng xuống dưới, ngoài tính an toàn khi phản công thì nó cực kỳ nguy hiểm khi tấn công chúng. Cuối cùng là đòn hammer, đúng như tên gọi, cách hoạt động của đòn này rất đơn giản. Bạn hãy tưởng tượng tay của bạn giống như một cú búa và gõ thôi. Vì quá đơn giản nên bạn xem tới video này của tôi mà không biết cách tư duy ra đòn hammer thì giống như bạn lên lớp 5 mà không biết viết tên của mình vậy. Tôi thấy đòn này chẳng có điểm yếu gì đáng kể. Đó là một công cụ tuyệt vời để đánh phủ đầu khi đối phương đã yếu. Nếu bạn đánh ngã đối phương mà không phủ đầu ngay lập tức thì khi hắn đứng dậy, tút lại vẻ đẹp trai sẽ cho bạn ăn ngập hành ngay lập tức. Cho nên, hãy tối ưu hóa lợi thế của mình bằng cách bồi đòn hammer khi đối phương đã yếu. Còn rất nhiều các đòn tay lưng cao khác mà tôi không thể kể hết. Các bạn hãy comment xuống phía dưới để mọi người cùng tìm hiểu. Bye bye! thì có được một triệu view